Música chào các bạn nhé Chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực cuộc sống mình Đây cái mẹ gà này nó nở rồi các bạn Mình có hai mẹ gà nó ấp gần thời gian nhau Đây thì 12 à, trứng thì nó nở rồi Còn một trứng Còn một trứng Không biết ôm hay như nào nó sắp xuống ổ rồi các bạn Đến một mẹ, mẹ gà bên này các bạn Đấy với một mẹ gà bên này nó đang à, sắp nở các bạn chúng đã nở được một con rồi Bây giờ mình sẽ ghép hai ổ này thành một nhé các bạn nhé Đầu tiên thì mình à, sẽ à, cho cái mẹ gà này nó xuống trước Bởi vì nó nở à, hết rồi mình sẽ cho mẹ gà này xuống trước xuống trước Còn cái ổ nào nó à, trứng nào nó chưa chưa nở mình sẽ ghép sang cái ổ bên kia Còn kia để cho nó ấp nốt xong mình ghép à, hai mẹ này con nó cho một mẹ nuôi thôi Đấy, bây giờ mình sẽ cho con mẹ này xuống trước anh xem 12 trứng nhâm được bao nhiêu con Đây hai con các bạn Mình bỏ vào đây 4 6 8 10 không mất hai trứng Ở đây có một trứng Còn một trứng các bạn còn trứng này mình sẽ ghép vào sẽ không có đủ sang bên này trứng này chưa nở mình sẽ ghép sang đây nhưng <clears throat> mà này cho nó ấp còn mẹ này thì nó vừa nở được một con mà nở được một con thì mình lấy luôn mình ghép sang bên này luôn Giờ mình à, sẽ lấy những cái con nở rồi Mình ghép cho con à, mẹ một nó ấp trước Và nuôi con trước và con này nó sẽ ấp ờ, những cái trứng còn lại và nó sẽ nở cái nhốt con gà này lại các bạn gà mẹ nó lại mà mình thả gà con vào để cho nó một thời gian sau nó cứng cáp rồi mình mới thả ra chứ thả luôn bây giờ thì con nó còn yếu các bạn nó ra môi trường cái thứ là nó chưa thích nghi được rồi bây giờ <clears throat> mình sẽ <clears throat> thả gà con này vào <clears throat> mình sẽ phải bóc cái mỏ đi các bạn với cái để chống nó mổ nhau ấy đến lúc nó lớn lên là cái lông nó mổ lông nhau bóc mỏ như vậy bóc thở thôi đấy. Bây giờ làm như vậy thôi mẹ này à, mình sẽ cho nó nuôi tất cả các con cả cái con mẹ hai kia bây giờ nó đang ấp sắp nở thì mình sẽ ghép gà con nó vào đây các bạn để cho một mẹ nó nuôi đó, thứ nhất là mình à, tiết kiệm được cái thời gian tiết kiệm được cái không gian nuôi nếu để hai mẹ nuôi thì nó mất công mất thời gian à, tốn thêm hai mẹ đó chính vì vậy mình sẽ tách ghép cho con mẹ nuôi thôi thì con kia mình sẽ nhốt lại và sau một thời gian sau nó sẽ lại sinh sản tiếp theo lặp lại chu kỳ như vậy nó vừa tiết kiệm được thời gian và nó mang lại hiệu quả các bạn nhé còn một mẹ nó nuôi vẫn ok bây giờ mình sẽ cho cái đồ ăn à, nước uống vào đây cho con gà này nó ăn nó uống mình có mấy cái loại này các bạn đây là cái thuốc uống các bạn Đấy, thuốc uống uh, dành cho gia cầm gà con men tiêu hóa và cái thuốc ờ, đi ngoài phân xanh phân trắng này mình trộn lẫn tất cả các cái loại này theo hướng dẫn ở trên bao bì sản phẩm để mình cho nó uống nha các bạn nhé Đấy, để nó tăng sức đề kháng và không bị bệnh tật cám Đó, này mình sẽ thả cám đây để cho nó ăn xong chiếc rọ rồi các bạn mẹ gà này nó sau một ngày hai ngày nó nở muộn hơn các bạn thì nó đã hôm nay nó cũng đã nở rồi nở gần hết rồi mình sẽ kiểm tra và cho nó gà con nó xuống ổ ghép với con à, gà kia cho các bạn nhé tám con chín con gà con các bạn cái này nở được chín con nữa bây giờ mình sẽ ghép vào ổ bên kia thì đương nhiên con mẹ gà này nó sẽ không chịu nó sẽ theo con Đấy. Theo, con đó thì mình sẽ nhốt con gà này lại các bạn mình sẽ nhốt vào cái rọ vừa nãy mình đan các bạn và bây giờ mình à, sẽ thả ghép con gà này vào ạ đây cho gà mẹ này nó ấp vào đây thôi mình mẹ này nó nuôi hôm trước 12 con này 9 con là 21 con đúng không? một mình nó nuôi nuôi 21 con gà con luôn đó rất là tiện lợi sau ờ, vài ngày nữa nắng ấm là mình sẽ thả nó ra trứng cát mình thả nó ra theo tự nhiên à, nhốt con gà mái này đây nhốt uh, sau khoảng một tuần các bạn thì mình thả ra bắt đầu là nó lại tiếp tục uh, đẻ trứng và nó nở con và con của cái con gà này mình sẽ ghép sang con gà bên kia thì con gà bên kia nó sẽ nuôi nuôi và thuận theo tự nhiên thì nó sẽ khoảng tháng một tháng thì nó bắt đầu là nó mới đầu là để trứng lặp lại nhé các bạn nhé nhưng mà nếu mà để cho hai hai mẹ gà nuôi ấy, thì nó kéo dài thành một tháng là hai con là thành mất đi cái thời gian ấy. thời gian và nó sẽ lâu hơn và nó không hiệu quả Đấy, chính vì vậy mình ghép hai ổ thành một và mình à, đan chiếc gọ mình nhốt gà này lại